cải tiến hơn đây cũ giờ dưới này sẽ có một cái sàn đấy sàn lúc này đảm bảo năng lượng nó cao hơn và sản phẩm nó tốt hơn sau đây chúng tôi tiến hành test test máy để xuất xưởng nhá đấy thì chúng ta bỏ lúa vào này cái này cũng là tấm bàn thế này chưa đến con đấy tấm như thế này sau này lên lồng đấy chúng ta sẽ bỏ cái à, đầu ra ở phần này gọn máy hơn máy móc sẽ gọn hơn mình trước và cái cái con chó ở sau cái máy sau này sẽ được vào khoảng này đấy sợ bên này cái mặt mà thép vẫn cứ cái thổi ra mà vẫn còn ở à, đây ta bỏ vào được ra này đấy cái phần hạt này hạt thép hết đấy hạt thép trăm phần trăm luôn còn đây là phần rơm rơm được cùng ra này đây thì uh, ờ, đây tôi sẽ quay sản phẩm ra các bạn xem Xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh thì uh, hôm nay chúng tôi uh, lại tiếp tục mang đến các bạn một sản phẩm mới để do đêm điện máy Cường Linh chúng tôi sản xuất và phân phối đây là máy tuốt lúa mini đời mới Đấy, các bạn có đã nhìn ra một cái điểm mờ, điểm mới điểm đặc biệt ở máy tuốt lúa này chưa đấy, đấy là nó nhỏ gọn hơn này đấy nó sẽ thu bớt cái phần quạt gió bên ngoài này và cái phần mà gạt lúa ở đời máy cũ đấy nó sẽ à, giảm bớt tức là giảm bớt cái, à, cái à, diện tích của máy này đấy, thứ hai là nó giảm bớt cái khả năng ý, nó bị móc méo trong quá trình vận chuyển thì các bạn đấy thế đời mới bên chúng tôi thì chúng tôi đã tiến hành cải tiến cũng như là tiếp thu những ý kiến của các bạn để sản xuất ra một cái mẫu máy mới để đảm bảo năng suất này Đấy, đảm bảo về uh, tiện lợi cũng như là nhu cầu đáp ứng nhu cầu người dùng thì chúng tôi sản xuất ra máy tút lúa mini đời mới này sử dụng bằng uh, sàng rung Đấy, chúng ta nhìn qua một chút máy Đấy, thì máy tổng thể cũng như uh, con đời cũ thôi tức là khung ngoài độ cao nó cao một chút Đấy, để cho cái uh, lúc mình có thể để ghế vào ngồi thoải mái ok Đấy, chúng ta ở trong cái lồng nó này đây là máy chúng tôi vừa test qua một tí thì trong lồng nó tấm lưới này làm chắc chắn này Đấy, lồng này. Đấy. Ờ, ok có cả tấm chắn để tấm chống cuốn các thứ rồi xem mặt lồng Đấy, Đấy. chắc chắn này Đấy, phần bờ của nó Đấy, nó chỉ vẫn sử dụng động cơ 200 60 HP thôi nó chuyển động qua dây cu loa này các hồn tua nó thì à, cánh quạt rồi cũng sẽ được à, đời mới nó sẽ được à, mang ra trước này đấy nó chuyển động qua trước này ở bên này có một chút này thì nó là thêm cái phòng bi bên này đó là này thấy là thế này này đấy, để trong thì nó máy chạy nó kéo trục này quay thì đồng nghĩa việc là cái vòng bi này nó đập vào cái, cái, vòng bi bé ở trong cái sàng rung này đấy sẽ tiến hành rung trong quá trình máy hoạt động xe máy sẽ rung như này dạ. rất là tiện lợi thì phần ờ, sàng rung nó sẽ có 3 tầng như này Đấy, tầng đầu tiên thứ hai thứ ba thấy không Đấy. nó rung thì cái phần lúa mình sau cái tuốt xong ấy sau khi đưa xong cái bùng đập ấy thì nó sẽ rớt ra bên này tất nhiên là lúa và rơm sẽ có một phần như là những cái cọng nhỏ như này đấy nó sẽ rớt theo hạt lúa thì xuống như này trong quá trình sàng rung nó sẽ rung rung cho hạt lúa này nó bóc ra rớt ra đấy và sản phẩm sẽ ra thế này còn cái phần mà những cái phần rơm bé thế này này sẽ được hệ thống quạt gió đấy quạt gió nó thổi ngược đây bên này đấy thì như các bạn đã thấy thì tôi vừa test máy qua thì đây đây là những cái hạt lép hạt lép luôn nhá, không còn lúa trong luôn hạt lép ra đầu này rơm với các thứ sạch Đây bên này còn những vòng bi này dung đầu này rất là ok bên này là rơm của nó này đấy ờ, cái này ờ, mai đến thép về có tuần có làm làm luôn rồi ờ, đây là trong chúng tôi là tiến hành tốt lúa thử xét máy đây là sản phẩm chúng ta lúa này quá ok luôn đây là do một phần là lúa chúng tôi ở à, thành phố nên không có tiện ở các đồng ruộng ấy thì không có lúa sẵn nên chúng tôi phải gửi ở chỗ khác về thì về đến nơi nó hơi khô một chút đấy thì đồng ý vậy là cái lúa nó hơi dai nhưng mà vẫn thế này là ok lắm rồi đấy khi chúng ta tuốt lúa tươi hay là vừa gạt lên tuốt luôn ấy nó thành quả nó hơn cái thế này nữa thì à, cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nếu có nhu cầu muốn mua máy tuốt lúa mini đây mới bên mình là cường linh chúng tôi sản xuất thì vui lòng liên hệ điện máy cường linh địa chỉ à, số 1 lô tt ba khu đấu giá Ngũ Hiệp xã Tư Hiệp Tây Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi góc trái màn hình Đấy, các bạn vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là những phương thức vận chuyển Đấy. cảm ơn các bạn rất nhiều